ấn một số yeah! Xin chào các bạn, chúng tôi là Nông Cabo Wish Tôi tên là Kazu, tôi tên là Shizuke Năm ngoái chúng tôi đã quen góp giúp trung tâm trẻ em vào dịp trung thu và năm nay chúng tôi sẽ làm một điều đặc biệt hơn đó là tư thái làm bánh trộn tu đây là khối ăn bếp mới chúng ta sẽ làm bánh trung tu wow, wow, wow. Yeah. bánh trung tu là bắt nổi tiếng của việt nam à, đúng rồi mọi người đều cũng nhớ ăn bánh này nhưng vào dịp cho thư à, hàng ờ, trớn gói món tứ là bánh cho thư và tặng cho những trẻ em với vâng. điều làm bánh gồm giáp an bình đường chung mũi nhanh tờ gỗ nhanh tờ xanh bột mì bột mì gà bột matcha ừ, và hoa sakura shinsuke shinsuke ま、まあ、この、お、ね、 신수계 좀 사쿠라 와 사쿠라 sakura À. và thứ sẽ trong bột matcha À. tại vì là Hoàng Sang và hầu như người Việt Nam biết thì matcha Yeah, đúng rồi. Ờ, đúng rồi ờ. mình sẽ làm gỗ bánh nha Ờ. cái là bỏ bánh như thế nào thật sự đầu tiên là nước dùng cải và sau đó là sau đó là lộn sau đó là lộn đồ một trứng gà nhiều không cái nhiều nhiều không ok ok ok ok ok thêm thêm thêm thêm Shinsuke Himo Đúng rồi Từ bây giờ chúng tôi sử dụng nguyên liệu Nhật Bản nha Yeah Bột matcha của Sakura Rồi Có bánh của Shinsuke Bánh matcha <laughs> Sau khi tròn thì thay đổi màu xanh Nyanda đó yeah. Nhưng mình phải cắt nhé Đó là tròn Mình có làm viên tròn Cắt rồi Ta đổ à? Bỏ trứng mũi vào bỏ dưa Ừ. Anh em phải đây ấn ấn ấn như này tiếp theo sử dụng chữ mũi mũi và ở cổ đây như vậy đó à chậm đó đó ok đây chọn đen đen 들어봐. 들어봐. 들어봐. 자, 뭐. 어, 조용. Vỗ vải Sakura Kazulai Vỗ vải Matcha có một cả món ăn hiện trời cũng là xong rồi sau khi khám thì vỗ bắn như này bây giờ phục nhân là nhẫn ừ. yeah. là nhẫn yeah. sau đó nè vỗ vỗ vỗ vỗ ok rồi đầu tiên đây là lớp một ít bột nha rồi ạ rồi tàu dừng hương này ô oh. sống hiểu Sakura Hoa Sakura Hoa Sakura Hiểu ừ. ừ. à. Cái vào Lấy Lấy Hiểu thật rồi Hiểu rồi Lần này là quan trọng Sakura Rất dễ thương Chúng tôi sẽ đem tặng cho những trẻ em cảm mãi mãi các bạn ơi thích màu nào xanh xanh đấy xanh dạ, こうやつ dạ. oh.